để cắt được ảnh thì chúng ta phải có cái file vector cắt ảnh .VNM, adm thì cái file này thường đặt ra ngoài thư mục ổ d hoặc ổ e tránh cắt để trong các thư mục có viết tên có dấu để cắt ảnh chúng ta khởi động phần mềm nv trên thanh công cụ ta mở Open Image File chọn đường dẫn chứa ảnh cần cắt là vùng Đông Bắc Bộ Open tôi sẽ mở ảnh để tổ hợp màu thực 321 load lên đây chính là ảnh của khu vực vùng à, Đông Bắc Bộ để cắt ảnh thì tôi trên cửa sổ thứ nhất tôi chọn overlay chọn vector xuất hiện một hộp họa vector thì tôi sẽ mở file vector tôi để trong ổ e file có số 2 là file địa giới hành chính cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương File số 3 Danh giới hành chính quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh File thứ tư Danh giới hành chính xã, phường, thị trấn Tôi chọn file thứ tư Khi là lót lên thì ở trên này sẽ có danh giới hành chính cấp xã của cả nước à, bây giờ tôi sẽ chọn file exit chọn view exit query đây là ảnh khu vực đông bắc bộ nên tôi sẽ chọn một xã thuộc khu vực đông bắc bộ để với các ảnh chọn thuộc thành phố hà nội tôi chọn phường Phương Mai quận Đống Đa thành phố Hà Nội tôi nhỏ cửa sổ lại tôi chọn file save status trên đây trên thanh công cụ save này tôi sẽ đánh tên tên phường Phương Mai tôi sẽ chọn lưu là file không chọn memory Đấy, khi tôi thoát ra thì nó sẽ bị mất true tôi cũng chọn ổ e đánh phương mai open chọn ok chọn Phương Mai Save Chọn Load Selected chọn New Browser Window để nó hiện ra trong một cửa sổ mới Nhấn OK Đây chính là hình dạng địa giới hành chính của phường Phương Mai, quận Đống Đa trên cái thanh công cụ này tôi kích chọn chia thanh công cụ available tôi chọn file export layer to ROI chọn Đông Bắc Bộ chọn OK chọn convert on records an ờ, EBF layer to on OK sau khi chọn như thế xong thì trên thanh công cụ chính của phần mềm basic tool tôi sẽ chọn subset data rồi tôi sẽ chọn vùng đông bắc bộ chọn ok và xuất hiện hộp thoại hộp thoại sau tôi sẽ chọn yes kích chuột vào đây yes cũng chọn lưu vào một thư mục mới chọn true tôi chọn đường dẫn cũng ổ e tên file tôi đánh là phương mai open chọn ok Phương Mai ok thì lúc đó tôi sẽ được hình ảnh ranh giới hành chính của phường Phương Mai sau khi cắt ảnh để hiển thị thì tôi có thể là kích chuột vào đây chọn tổ hợp màu 3 3 2 1 tổ màu hợp mẫu thực 3 2 1 có từ loạt thì tôi sẽ được danh giới hành chính của phường Phương Mai được một ảnh đã cắt để kiểm tra lại thì tôi à, thoát khỏi phần mềm tắt tất cả tắt thanh công cụ sau đó tôi mở lại NV chọn file open index file chọn ổ e chọn vườn phương mai phương mai chính là cái ảnh chúng ta vừa cắt cm ảnh đen trắng thì đây chính là bức ảnh Phương Phương Mai sau khi đã cắt được rất là đẹp rất là ngắn để chúng ta kết thúc phần cắt ảnh